hệ cưa tay dài của nhà Estin các bác nhá dòng này là dòng bãi Đức tình trạng máy móc thì các bác không cần phải lăn tan nữa rồi bởi vì cửa hàng chúng em thì uh, như mọi video thì cửa hàng chúng em đã nói rồi ạ à. cửa hàng chúng em chuyên siêu tầm những dòng máy cưa tuyển vip chất lượng siêu tầm tận cả các bác nhá là lựa từng con một những con vip thì cửa hàng của chúng em mới lựa về thôi các bác nên là máy móc đảm bảo cho các bác là con nào cũng cực kỳ vip và chất lượng luôn các bác nhá hôm nay thì cũng không ngoại lệ có hai chiếc máy cưa à, quá chất lượng luôn các bác đây, con này là MS200 các bác nha MS200 này cực kỳ vip đúng không các bác tình trạng 99% làm xích nguyên zin của nó các bác nhá và con thứ hai là một con máy cưa Estin 020 hai con này nó máy móc nó hoàn toàn khác nhau à hoàn toàn giống nhau các bác nhá nó chỉ khác nhau là đời thôi còn 020 là nó sản xuất về hệ đời đầu còn MS200 là Hà sẽ sản xuất về đời sau các bác nhá đó các bác nào mà thích MS200 thì các bác lựa còn các bác nào thích hệ đời đầu thì các bác uh, lựa uh, ờ, 020 thích đời sau thì các bác lựa 200 đó máy móc quá vip và chất lượng rồi các bác nhá chế chiếc nguyên zin này thôi cửa hàng chúng em sẽ quay ờ, từng con một đi nha cho nó tiện và dễ đó con đầu tiên là con không à 10s 200 các bác nhìn qua có vip không ạ chất lượng không ạ chụp giật sáng căng xà beng cực kỳ đẹp chế chiếc nguyên zin các bác nhá chế chuẩn etin này dập etin luôn các bác nhá máy móc thì cam kết cho các bác là chưa bung chạm máy móc nóng hơi nguyên zin đây, tất cả mặt tiền của nó này nước sơn quá đẹp đúng không các bác quá chất lượng luôn các bác nhá trắng xích sử dụng đầy đủ nguyên đấy quá vip quá vip quá vip luôn các bác nhá bồ cực kỳ đẹp luôn một ốc lam trực tiếp 19 con này lam của nó là dài 40 phân các bác nhá mặt cắt được 40 phân đấy ạ đấy quá đẹp đúng không các bác ừ, con đầu tiên đây nhá là con mới S200 quá vip quá chất lượng luôn rồi qua con thứ hai qua con thứ hai đây là con 020 hệ nhà tin cũng cực kỳ xuất sắc con này là hệ để đầu nên là đôi khi có phần uh, uh, không đẹp bằng con 200 nhưng mà tất cả linh kiện của nó thì quá chất lượng rồi các bác nhá đối với cửa hàng chúng em ấy, nó không đẹp thì thì nó cũng thuộc cái dạng là 8 90 phần trăm rồi chứ không phải là bảo là không đẹp mà nó xuống còn 6 70 phần trăm đâu ạ à. đấy ờ, đối với cửa hàng chúng em là 8 90 phần trăm là tầm 80 phần trăm là thuộc dạng không đẹp rồi còn con nào đẹp thì nó rơi vào tầm khoảng 90 đến 99 phần trăm đúng không các bác các bác là theo dõi kênh của chúng em lâu dài thì cũng biết rồi đấy cũng cực kỳ vip luôn các bác nha. con này thì làm ngắn hơn một tí xíu làm 35 phân mặt cắt được 35 phân ngắn hơn con kia 5 phân mặt tiền cũng quá là ok luôn các bác nha. đấy hệ tin đời đầu Vâng và giá hiện tại thì cửa hàng chúng em công khai luôn trên video các bác nhá. Con s tin 10S200 này giá của nó là 3 triệu 600 ngàn và con Estin MS020 giá của nó là 3 triệu tư đó hai con là cửa hàng chúng em đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện rồi các bác nhá đã bao gồm phí ship và tặng kèm phụ kiện nên là các bác không cần phải mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa còn linh kiện thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên à, hai con đều ngon lành các bác nhá một con 200 là 3 triệu 6 còn 020 là 3 triệu tư các bác nào mà muốn đặt hàng ấy, thì hãy liên hệ cho cả chúng em các bác muốn đặt hàng con MS200 thì hãy báo là s Stin MS200 con nào các bác muốn đặt con 020 và Stin MS020 các bác nhá báo cho cửa hàng chúng em là cửa hàng chúng em biết ngay là các bác muốn con gì thôi Ôi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ từng con một cho các bác nghe qua tính máy luôn các bác nhá Dạ vâng cây đầu tiên các bác nhá MS200 giá 3 triệu 600 ngàn nổ quá là nhạy nổ luôn các bác nhá vòng tua này thì cực kỳ khỏe xài hai bạc nữa nên là cái tính nổ của Red máy thì quá chất lượng luôn các bác nhá đó hệ Estin MS 200 cực kỳ đẹp và chất lượng rồi cửa hàng chúng em qua con 020 các bác nhá còn con hệ máy cưa Estin 020 giá 3 triệu tư hai con này thì cửa hàng chúng em bao cho các bác là nguyên zin nguyên bản các bác nhá chưa bung chạm máy móc đó các bác nào mà nhìn thấy linh kiện nào mà đã thay thế cửa hàng chúng em xin phép bồi thường cho các bác gấp 3 lần luôn số tiền của cây máy nên là các bác hoàn toàn yên tâm còn giá thì cửa hàng chúng em thì đã công khai hết trên video rồi các bác vui lòng xem kỹ video quay đi quay lại tua từng con một các bác nhá rồi các bác nào ưng ý muốn đặt hàng thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác hẹn các bác video sau